anh em đã đến với kênh của mình nhé. Rất vui lại gặp lại anh em trong ờ, video clip của mình. Theo như đã hứa thì hôm nay mình sẽ quay uh, chi tiết con uh, máy Hitachi Yasit 75 US đời 208. Mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem nhé. Nói chung là hôm nay trời nó không được đẹp lắm em anh em ạ. Nên là quay nó hình ảnh nó cũng không được sắc nét lắm đâu. đây con này thì mua về được mua về được ờ, một tháng rồi anh em nhé cũng đi làm rồi đây ạ. thì bây giờ mình sẽ bắt đầu từ phần ờ, test máy thì không cần phải test nữa anh em bởi vì là chủ đã đi test các kiểu về rồi đây nói chung guốc đây guốc nguyên bản từ bên ờ, guốc nguyên bản từ bên nước ngoài về luôn đây ạ như xem như con máy này thì rất là đi rất là ít đúng không ạ nếu mà như bên nước ngoài ấy đây nhá bánh ờ, bánh dẫn hướng trước đấy bởi vì nếu mà con nào đi nhiều nó sẽ bị dài hết nó sẽ bị dài hết cái phần à, dẫn hướng này ra rồi bánh vẫn là ok nhá bánh sau thì về Việt Nam chưa đổi luôn đây bánh sau thì về Việt Nam chưa đổi vẫn là nguyên bản nhá thì lúc nó sạch sẽ là nhìn vẫn còn nguyên sơn của nhà sản xuất luôn nhá anh em nhé đây ạ đây là mình sẽ quay về phần gầm bây giờ mình sẽ quay về phần cabin đây đấy tiếng mở cửa anh em thấy không tuy rằng nó không phải là mới hẳn nhưng mà tiếng mở cửa nghe là rất là kích thích anh em nhé đấy mình sẽ đóng cửa cho anh em xem nghe xem đóng cửa nhẹ như xe xe con luôn anh em ạ đây ạ cabin của nó đấy ạ mình là không lái con này anh em nhé con này là có một anh nữa lái rồi anh này thì trước là cũng đi học à, ít tuổi hơn mình nhưng mà anh em nhà nên là gọi bằng anh thì là anh ấy trước cũng đi học máy xúc với mình thì anh ấy lái con này luôn nói chung ai lái cũng thế thôi mình quen lái con 750 à, e r kia thì mình lái con kia anh ấy anh ấy cho em mượn cái uh, chìa khóa đây loa đài điều hòa cửa gió điều hòa nói chung nó cũng khác rất nhiều dòng VR mà em đã quay cho mọi người xem ấy. cái đồng hồ này à, đồng hồ này đồng hồ này nó có tác dụng gì không anh làm mấy hôm có thấy nó tác có tác dụng gì không nó có báo sau ấy nó có cảnh báo ấy à nó chỉ là cái cảnh báo cái đèn à, bật ở cái đấy bật ở chỗ đấy nó sẽ là cảnh báo cái đèn này luôn anh em ạ đấy cái đèn này quay quay màu vàng vàng nói chung là hôm nay mình sẽ không nổ máy làm thì nói chung không, cần không cần phải test rồi test đi test về nhiều rồi đây là ga rồi PE này là mình bật E đi ạ, nút E này là ga nhé, vẫn là ga. Nhiều con WR thì nó chỉ là dùng nút bấm bật lên ờ, bật lên P thì ga nhất ga rất là mạnh nhá. mình mà bật E thì ờ, mình làm ga thì là nó bình thường hơn còn nếu mà mình bật lên P ấy, cái mức ga cao nhất đấy, mức ga cao nhất thì nó sẽ nói chung gắn máy đấy lắm anh em ạ đèn à, tưới ờ, đây ạ Ờ, đèn nhé bật đèn này tưới nước ờ, gạt mưa này cái nút AL AL ọp này cái nút này là anh bật chưa chưa bật làm gì đâu phải không cái này là cái ờ, ga tự động này à ga tự động à ở con UR không có anh em nhé này bây giờ mình sẽ sao hôm nay này lấy nét khó đấy những cái điện thoại này lấy nét dễ lắm mà đấy con này uh, lấy về được một tháng rồi bây giờ hội đợt nọ có làm hơn 4.000 giờ rồi bây giờ là nó là một 5.144 giờ này làm cả buổi nhá đóng nắp thì nhiệt độ à, nó chỉ lên một nửa thôi display select này là lựa chọn màn hình đúng không anh ừ con này thì nói chung từ lúc mua về mình hôm nay là đầu tiên mình trèo lên cabin xét nên thì mình cũng chưa tìm hiểu qua rồi cái này thì là sao nào nó không báo đầy đủ như mọi các con ở đây nếu mà nó nháy đỏ đây thì là gió à, dầu sấy rồi cái nút à, đỏ đỏ báo đỏ này là nó báo gì áp suất động cơ áp suất dầu à, động cơ đấy nói chung là bảng tablo nó không có gì à, đặc biệt lắm đâu đây là cửa gió điều hòa anh em ạ gạt mưa các kiểu thôi không có cái ghế ngồi rất là êm dòng bé này mà đừng cái ghế ngồi không mỏi rồi anh mở động cơ cho em ấy loa thì đầu tư thêm phần này mình không mở đâu nhá phần này thì nói chung là nó có à, trong này nó sẽ có cái bầu gió đây anh em nhìn thấy không ạ rồi ắc quy cái xô này là xô mỡ rồi cái đây là bình nước uh, bình nước để mình tưới kính ấy tưới kính còn tưới được không anh à tuột dây nhỉ đấy trong này thì có cái két mát điều hòa két nước rồi các kiểu nó nằm trong này thôi cơ này anh em thấy không làm một à, làm được một tháng rồi giờ nó chỉ là gọi là bị à, hơi bị à, à ám màu à, của đất một tí anh em nhé đây là bình nước phụ của két nước đây két nước trong này động cơ này sạch bóng luôn không à, gì dầu giết kia luôn nhé Nói chung mình đã từng gái qua và chủ mình đã từng dùng cái dòng UR kia, dòng này thì rất là ổn định anh em nhé không có gì phải suy nghĩ khỏe dầu thì nó ăn sẽ nhiều hơn ờ, dòng của bên cô rồi nhưng mà nó được cái làm ổn định hơn nhá thanh này là chế thêm để ờ, để khóa thôi đây ạ lọc đi ạ nguyên bản. lọc nguyên bản luôn Đấy. lọc này cũng nguyên bản luôn nha anh em nhá Đấy. rất là mới đúng không ạ 208 làm rất ít hơn 4.000 giờ anh đóng rồi đóng anh à, mở bơm à, bên ngăn kéo cho em đây à, nói chung là TIO nó vẫn còn bọc à, bạc luôn hôm nay là mình quay ở cái chỗ rất là hẹp quá anh em mình không để quay toàn cảnh được à, ấy với lại à, hôm nay trời nó cũng không được đẹp lắm không được nắng đẹp hôm nào trời nắng đẹp thì nó là đẹp hơn đây màu này nó em quay trên điện thoại nó không được là chuẩn chuẩn đâu đây này đây nó màu chuẩn là màu này này nó ờ, sáng màu hơn đấy đây màu này cũng thế thoại mình quay cũng không được chuẩn mấy màu ở ngoài nó trông đẹp hơn bóng hơn nhá à bơm đây mở được đúng không à bơm anh khóa rồi xem con kéo trước nhỉ Đây, lái máy rất đẹp trai. Cũng có chơi tiktok cái gì à? Ngọc Hiệp à? Tên anh Ngọc Hiệp à? Tiktoker sắp nổi. À trước kia có một ờ, mình có quay lên là mình ờ, chưa trả lời bạn ấy là bảo là ờ, cái này nó có sẵn theo máy này thì cái này cài bơm mỡ này nó có sẵn theo luôn nhá. cái bơm mỡ này ở nước ngoài luôn anh. Bơm nó cài theo máy luôn á. Ôi được cái bơm mỡ này là hôm đi mua được cái bơm mỡ luôn, nước ngoài về luôn chắc mùa máy nó khuyến mại cái bơm mỡ anh em ạ đấy nha nói chung những cái đầu à, này nó chỉ độ gọi là bong bong cái sơn này ra thôi đây này anh em chắc thì nóng quá mà đấy nhá, khô luôn nha anh em nhá nói chung không có chuyện là rất dầu ở đâu nhá tiêu nguyên bản trăm phần trăm chưa ép lại cái nào ở nước ngoài nếu mà người ta có ép thì chắc là chắc chẳng bao giờ ép đâu đấy thủy lực này ok luôn nói chung hôm nay trắng chán đấy nhỉ hôm nay trời nó ấy quay cũng không được sắc nét cho lắm anh em ạ rồi rất là đẹp rồi anh quay anh anh anh anh anh mở bơm đấy bơm cũng phải suy nghĩ luôn anh em ạ 208 tìm được một con máy như thế này con này mua là cả đến về nhà chắc phải tầm vào 608 đấy anh em ạ từ Hà Nội về đến Chiêm Hóa Tuyên Quang nhá đây này về chỉ biết đi làm thôi chứ còn với lại chế thêm vài cái khóa móc khóa này mình chế thêm thôi bơm thì đẹp rồi cho tăng sáng thêm tí để cho anh em xem đây ạ quá luôn không em nếu mà anh em nào tầm tiền đấy mà đi tìm được những con máy này có bằng lấy tiền thì chưa chắc đã đã, đã tìm được con máy nó đẹp nhé và hôm nay là mình có quay chi tiết <laughs> YouTube thôi chứ chưa bơ được à quên mất đây còn phần à, quay toa quay toa thì à, chắc là vừa rồi vừa rồi nhồi nhiều mỡ quá đây gầm ghiếc đây anh em nhìn theo máy thì không cần phải test nha anh em nhé đấy như mình đã nói trong video là con máy này thì giá nó rơi khoảng 680 triệu là về đến nhà nha anh em nhá nói chung là tính nó tật, tật riêng con máy thì nó rơi vào riêng con máy thì nó là 650 rồi Rồi ok anh em, cảm ơn tất cả anh em đã xem video clip của mình mọi à, thắc mắc à, thì anh em có thể à, để lại dưới comment cho mình nhé comment cho mình để mình có thể trả lời hết anh em anh em cần mình quay về những cái chi tiết nào ấy thì anh em chỉ cần comment lại thì mình sẽ quay những cái chi tiết đấy thấy rõ lại cho anh em nhé rồi ok cảm ơn tất cả anh em đã xem video clip anh em nào yêu quý mình anh em có thể cho mình bấm bấm đăng ký kênh cho mình và ấn chuông nhé để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé cảm ơn tất cả anh em